Nobody can, nobody, nobody. Thank you. Olha, chegando. xuân xuân đến rồi có đơn vui nào người ngày xuân đến xuân đến xuân đến rồi biết chúng ta mưa cả phòng mùa xuân xuân là xuân ơi xuân Yeah. trình ngày cưới của hai em Gia à, Hào và Xuân Nga rất là thành công tốt đẹp nhờ sự hợp tác và hết mình của các bạn trẻ thanh niên người cầm đầu đó vẫn là gia lương và ích sĩ hoàng đó là những chàng trai đã luôn nỗ lực đã tạo điều kiện và sự hưng phấn cho các vũ công của chúng ta về cuồng nhiệt như cổ động viên của giải bóng đá U23 châu Á vừa rồi. À, xin chân thành cảm ơn tất cả các vận động viên. Mặc dù hôm nay à, thời tiết có mưa, mưa sợ thường có dung mùa đông bắc, nhưng tất cả không đã nỗ lực. Thì anh em nhà công chúng tôi cũng rất là phấn khởi, dốc hết sức mình đã chơi cho đến lúc tất cả những vị khách đã phải lần lượt từ từ từ ra về bởi vì quốc lượng hóa <laughs> xin cảm ơn quý vị đã đến chúc mừng cho chú đề cô dâu một cách trọn vẹn và thành công tốt đẹp còn bây giờ là chiến trường sẽ là nơi để cho Lâm tới cùng với các anh em nhà công vận chuyển và thu gom. Xin uh, chân thành cảm ơn. Và cô dâu uh, Xuân Nga cũng người chẳng dậy ra à, hào ra ngay cổng chính để chào cảm ơn tất cả mọi người đến chúc phúc cho hai em trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn nhà quay camera Hoài Nam một phóng viên uh, chắc trực 24 trên 24 giờ từ biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở về hôm nay cũng kịp thời để ghi lại những uh, à, phụ hình trong ngày cưới của hai em Gia Hào và Xuân Nga xin cảm ơn tất cả ngoài ra còn có phóng viên uh, uh, Văn Toàn đúng không ạ Văn Toàn bây giờ đi À, xin mời à, tất cả đội ngũ nhân viên Việt Tân, nhân viên hậu cần bây giờ phụ giúp gia đình chú rể à, vận chuyển bàn ghế và ca cốc chén vào trong nhà để đảm bảo an toàn về vật dụng xin à, chân thành cảm ơn ok